trần quá Ngủ trần vãi Dạ dạ giờ em sẽ đến lấy đó ngay ạ à. Vâng ok cảm ơn chị Anh có thể uh, cho em chị